Ok hello anh em Chào mừng anh em đến với Game Today Rất vui à, vì gặp lại anh em trong cái clip này Tôi uh, xin chúc các anh em theo dõi xem game có những cái giờ phút giải trí vui vẻ thư giãn anh em nhé Ok chúng ta đến với cả con game ngày hôm nay Let's go Ui rồi Trông cái bảng truyền thuyết Lại gót đỏ rồi <clears throat> Nhanh tay mua ngay còn Silent Actor <laughs> Rồi sẽ có anh em sẽ bảo là tôi chắc là tôi lại đi uh, uh, cái gì? 4 wick à? 4 wick kết hợp với cả 6 feather hay người ta còn gọi là 6 em. Liệu rằng có phải không? <laughs> Hai clip rồi đấy anh em. Chả nhẽ lại làm thêm một clip nữa. Thực ra thì hai clip nó đã đủ nói hết những cái gì mà tinh túy ở trong cái bộ đấy rồi Chính vì thế là thôi hôm nay chúng ta chơi cái bộ khác nha anh em nhá <clears throat> Thực ra bây giờ ấy Nếu mà anh em vào rank ấy thì nó sẽ phân ra nó nó gọi là thế giới gọi là ba cực Đây rồi <clears throat> Xem nào có con ốc sớm này Ây à Liệu rằng anh em có có đọc được suy nghĩ của tôi không? Ở trong đầu không? của anh em nào đã đoán được ra chưa? Trận này có có có có gót đỏ cũng mạnh này. Nhưng mà tôi sẽ không chơi gót đỏ. <clears throat> Hiện tại ấy, nó trong rank nó sẽ phân ra thành nó gọi là thế giới ba cực ấy Nó sẽ chỉ có 3 line up, 3 line up gọi là đang là gọi là chơi ổn anh em ạ. Ba line up gọi là chơi ổn, dễ chơi, dễ chơi dễ trúng thưởng bởi vì nó là meta đấy. Có thể là nó sẽ không quá mạnh, nó sẽ không quá gọi là siêu lết siêu lết game nhưng nó dễ được top nó dễ được top đấy chúng ta cứ ba bộ đấy mà chơi thôi thì anh em mới biết được là là hai bộ đúng không <coughs> à chưa anh em mới biết được một bộ thôi những cái clip trước của tôi ấy thì chung quy lại nó cũng chỉ là nó là hai bộ tôi giới thiệu cho anh em hai bộ là bộ ép đúng không bộ ép 4 wick 6 f 4 wick và bộ 6 exit 4 wick nhưng mà chung quy lại hai cái bộ đấy nó chỉ là một nó là hai cái nhánh ở trong một bộ thôi đấy chính là cái bộ 4 wick Đấy, nó còn nhiều cái nhánh khác nó rẽ ra cơ nhưng mà ví dụ tôi ví dụ như là bốn wick kết hợp với cả sáu ờ, warlock thì nó chưa khó hơn hoặc là bốn wick kết hợp với cả sáu đỏ thì nó còn khó hơn nữa đó đấy nhưng mà đấy nó cũng chỉ tính là một bộ là bốn wick thôi kết hợp bốn wick với cả đủ các thứ thôi thì cái bộ thứ hai thì tôi nói luôn đấy là cái bộ gót đỏ thì nói chung là rất ổn anh em ạ rất ổn gót đỏ rất ổn nhá mà nói chung là cái bộ đấy thì meta nào cũng ổn <clears throat> gót đỏ thì trường hợp chống cháy kiểu như là anh em eco anh em phải gọi bài đen eco thì dễ dàng bách lật kèo thì bộ đấy là chơi được thế còn cái bộ thứ ba là cái bộ nào <clears throat> bây giờ cái bộ thứ ba thì chắc là cũng nhiều anh em biết rồi chắc nhiều em biết rồi nhưng mà cũng có anh em chưa biết Thế nên là tôi cũng vẫn phải nói ra <laughs> Vẫn có anh em thắc mắc là bộ nào Thì vẫn chưa biết thì tôi cũng phải nói ra Đấy Nhìn thế này là anh em cũng có thể đoán ra tôi đang định chơi cái gì rồi Grieto Grieto anh em ạ Chắc chắn là như thế rồi Bộ Grieto là một trong những cái bộ nổi lên trong cái thời ờ, điểm hiện tại khi mà anh em cũng biết đấy những cái thay đổi về đồ cũng như là bắp cho cái con ọc sai cũng như là đồ đạc thì nó khá là phù hợp với cái bộ này tăng tốc đánh này rồi hút máu này rồi sau đấy rồi lại còn thêm những cái món đồ dạng như kiểu giảm cooldown cho cây các thứ bộ đẻ nó rất là hợp để chúng ta có thể xây dựng một cái bộ bài gladiator mà không phải chơi eco Thậm chí là ra được cả một cái con ảo ảnh phân hộ này Con ảo ảnh phân hộ này thực ra nó cũng rất là hợp với cả bộ Kyoto Đấy, nó như thế cơ Mọi thứ nó đều đang gọi là ủng hộ cho cái bộ này Thiên thời địa lợi nhân hòa Thiên thời là gì? Thiên thời là, là đúng meta Meta này là ít có gặp những cái bộ counter vào bộ này Thiên thời là như như như nào thì tôi lại phân tích một chút Thiên thời là như này Còn mẹ nó cái bộ mà nó cao tơ vào cái bộ này này cái bộ Greater mà tôi đang có ý định xây dựng ở trong trận đấu này nha anh em nhá tại sao mà nó lại gọi là thiên thời cái bộ mà cao tơ vào cái bộ này nó chính là cái bộ God Saman cọc thì bây giờ nó đuối nó yếu anh em ạ không ai chơi cái bộ đấy cả có khan nhưng mà cũng không sợ đây này thậm chí đây trận này có cả khan có cả squire đấy anh em thấy không squire khan tôi cũng không sợ <clears throat> bởi vì bây giờ cái bộ đấy nó yếu rồi nó không phải là cái bộ counter và bộ này nữa Chứ ngày trước nhá Cách đây khoảng một hai tháng khi mà bắt đầu có cái bộ Greater này Sau đó thì ra cái bộ gọi là bốn cọc ấy bốn cọc kẹp Saman Ui rồi Cái bộ Greater này gọi bằng bố luôn Ra cứ có khan thôi là thôi Nhất định là là là, là đam mê ở đâu thì cũng phải bỏ Không dám chơi Chơi là cứ gặp cái bọn Saman God là nó đẩy cho một phát là ba mấy máu luôn ấy Thế nên là Ngày trước thì đúng là sợ thật Nhưng mà bây giờ nó quá là ok luôn Không có bộ nào counter hết Đấy, ngày trước thì có bộ là bộ bộ ờ, God Saman counter nhưng bây giờ thì không hề có một cái line up nào counter cái bộ này cả. Cọc bây giờ nó chỉ gọi là cọc thôi, nó cũng chỉ là một cái cọc thôi. Đấy, ngày trước cọc thì nó là cái gì, nó là một cái gì đấy mà nó phải nói là nó rất cứng, nó rất là nó rất là khủng, nó rất là vĩ đại Khiến cho con ốc này nó cứ bâu với cọc nó đánh mãi nó đéo vỡ cọc Nhưng bây giờ thì khác Cọc bây giờ dễ phá quá Ngày trước thì con ốc nó cứ bâu với cọc là chết Anh em ạ Nó bâu vào cái cọc sau đó thì cứ đấm với cọc đến lúc mà không còn một con nào sống sót Chỉ còn lại một mình con ốc Và nó vẫn cứ đấm vào cái cọc <laughs> đấm vào cọc đến chết nhưng bây giờ thì khác rồi bây giờ thì khác rồi anh em nhá đấy là cái thứ nhất là cái thiên thời địa lợi là gì địa lợi đơn giản thôi <clears throat> Địa lợi là chúng ta có những cái món đồ update sau update có những cái món đồ mà phải nói là nó rất rất rất rất phù hợp Tôi chưa thấy một cái meta nào mà cái bọn mà nó gọi là đam vật lý đánh tay Co đánh tay mà nó lại được bắp nhiều như thế bởi những cái món đồ Toàn là những cái món đồ tăng tốc đánh Đánh tay thì được tăng tốc đánh thì rất sướng rồi Đấy, tăng tốc đánh rồi thì là là tăng đam rồi thì là hút máu toàn những cái món đồ mà phù hợp với cả những cái tướng đánh tay thôi đam vật lý thì ôi rồi cái bộ Greater thì chính xác rồi là một cái bộ mà đấm toàn là đấm tay tận dụng những cái cú đấm tay gây đam sát thương vật lý đấy mà lại còn rất là thích là tốc đánh nhanh để là tăng tăng cái những cái cú đánh tăng cái số lượng những cái cú đánh trong một giây khiến cho nhiều cái cơ hội tăng được cái khả năng chói đối thủ hơn Ui rồi quá hợp lý Thế là chúng ta có thêm những cái món đồ rất là địa lợi Thế còn nhân hòa là gì? Rất đơn giản Những cái con bài mà nó thêm ra những Có những cái quân bài mà nó phù hợp với cả cái đội hình này Rất phù hợp Tôi lấy ví dụ Như là ở đầu game thì chúng ta có một cái con Exorcist Ranger như tôi đang chơi Nó rất là khỏe Đam to, đánh nhanh Đấy Ờ, chúng ta có con ọc Con ờ, ọc mơ dai thì... Ờ, ọc mết thì với khả năng là bắp đã thay đổi cái cái hiệu ứng khi mà chúng ta bây giờ cái con bắp nó sẽ được như là một cái reset ọc, Nó như là một cái chúng ta có thể reset lại cái cooldown ở trong cái lần cắt skill tiếp theo thì phải nói là nó rất là hay cho con ờ, nếu mà là bắp cho con cây hoặc là bắp cho con đây úi rồi đây rồi nó bắp cho cái con voi cái con uh, <clears throat> cái con voi thì phải nói là Greater đúng rồi bắp cho con Greater Domilito thì thôi xong nó úp lồng hai phát liên tiếp luôn đấy nó rất hay và con thứ ba đấy chính là con ảo ảnh phân lộ Một cái con khống chế cũng như là chuyên để xếp bài counter đội hình Khóa chân đối thủ Bắt co Tuyệt vời Không còn gì có thể phù hợp hơn Để chúng ta có thể sờ farm Và chơi cái bộ creator trong cái thời điểm hiện tại đâu Anh em ạ Gần như là không có counter Không có counter Đồ thì dễ lấy Đồ dễ lấy bài thì cũng dễ xây dựng Các cái quân bài rất dễ mua và rất dễ xây dựng như anh em thấy ở đây là tôi rất dễ để có thể giành được chuỗi thắng ở giai đoạn đầu game bằng cách là kết hợp chưa có Hunter, tuy nhiên là nó vẫn rất là mạnh. Vẫn rất là mạnh với hai con mèo. Đấy, nhưng mà tí nữa có Hunter vào thì cũng cho vào là cũng ok. Đấy, mà round um, sau up 7 là có thể nhét con Dominator vào tăng khống chế vẫn là ổn luôn. Dominator bây giờ ừ, nó có một cái bắp này, này mà anh em không biết đâu. Tí nữa rồi anh em biết nhá anh em cứ đợi đấy Tí nữa anh em biết Nhưng mà có một cái bắp này mà bắp ngầm Nó không có ghi ở trong những cái chain lock Những cái mà mà anh em được người ta viết ở trong update là anh em không biết Nhưng mà anh em cứ để ý tí nữa tôi nói xong anh em để ý anh em sẽ thấy là ừ, tôi nói đúng thật Anh em đợi nhá Tí nữa rồi tôi nói Nó sẽ rất là hay đấy Ở trong cái bộ này tại sao mà nó lại mạnh đến như thế thì anh em cứ đợi một chút Đợi một chút nhá Tí nữa rồi nó sẽ chứng minh bằng thực tế Nó sẽ chứng minh bằng thực tế <clears throat> Rồi lốt cái round này là chúng ta áp cấp chúng ta cho con con con, con Dominator vào rồi tôi sẽ nói cho anh em là cái gì nó được bắp nhá anh em nhá. Ok. Lấy viên ma lăng luôn nhỉ. Cái bộ này thì nó cũng cần viên ma lăng. Rồi, có ba Hunter rồi, ok. áp <coughs> cấp thôi anh em, đang có chuỗi chúng ta áp cấp vào giữ chuỗi thôi cho Neomiliter cái ờ, cái cục, cục máu này rồi áp cấp lên con Dometer này thì thực ra nó là một cái con tăng cơ thì cũng ổn ở giai đoạn đầu game nha anh em nhá một sao nhưng mà máu của nó thì khá nhiều đấy gần một nghìn máu cơ Đây, bây giờ tôi tôi mới mới chia sẻ cho anh em những cái mà anh em chưa biết mà nó là gọi là update ẩn nha anh em nhá đấy là cái con Dometer này bây giờ nó úp lồng ấy nó úp khôn vãi đái ra luôn anh em ạ bắn chết nó được chưa đấy anh em thấy chưa ui rồi ôi anh em nhìn nó úp kìa nó úp là coi như là toàn bộ đội hình địch nhá nó úp vào chỗ mà nó đông địch nhất anh em ạ nó úp khôn chưa bây giờ ngày trước ấy là nó úp linh tinh là có khi nó úp nó bóp mình nó bóp đồng đội ấy nhưng mà bây giờ khác rồi đây anh em để ý nhá tôi đây là nó chưa có cái bộ gladiator đâu nên để anh em thấy là nó nó khác bọt chứ còn vào bộ gladiator khi mà chúng ta có đủ bộ gladiator rồi ấy, thì anh em sẽ khó mà có thể nhận ra được bởi vì nó có úp chúng đồng đội ấy, thì nó cũng đéo ảnh hưởng tuy nhiên là nếu mà cái con này này nhá anh em nhá nó không có cái bộ Greater vào ấy Nó mới chỉ là con Dominator không ấy Kẹp vào cái bộ khác ấy Thì liệu rằng nó có ok không ấy Thì anh em đợi này Anh em đợi này Này anh em đợi nhá Đấy <clears throat> Con mèo thì không mua nữa anh em ạ Con mèo thì bây giờ để hai con thôi Để hai con thôi Để hai con thôi nhá Không mua nữa để hai con tí bán đấy mà ừ, đây nha anh em nhìn nhá Anh em nhìn con này nó úp rất khôn luôn Đấy anh em thấy chưa Ui úp khôn thế Ui rồi úp kìa Anh em nhìn úp Úp rất khôn Úp gần như là địch coi như là đứng ở trong lồng Địch đứng ở trong lồng thôi Thoải mái luôn Kẹp với cả bộ Hunter tuyệt vời Bọn Hunter đứng ở sau là bắn anh em ạ Không bao giờ sợ bóp luôn <clears throat> Rồi chúng ta cái bộ này thì chơi ở 7 thôi anh em ạ Ở 7 mà roll full 3 sao thôi Chứ còn cũng không áp cấp làm gì Bộ này không có áp cấp sớm làm gì cả Chơi bộ này thì anh em cũng biết rồi đấy Roll ở level thấp dễ ra co 2 sao Để level cao khó khó ra lắm <clears throat> Mà bây giờ cái tầm này nó đêm rồi ấy, anh em Đêm rồi nên là tôi cứ để cho nó tự động mua đi Không lâu lâu ngáo Đây anh em nhìn Ui ui rồi ôi anh em thấy không Tín chưa Tín ra man luôn ý Không được luôn Con đôi Mititor nó úp bây giờ nó khôn thật Úp khôn thật đấy anh em nhiều khi anh em chơi Dominator là anh em ra Dominator là anh em chơi cái bộ Creator luôn. Anh em sẽ không để ý cái vụ này đâu, nhưng mà đây có thể là một cái cái bước để chúng ta có thể Ờ, xây dựng một cái đội hình khác mà không phải là Greater nhưng vẫn chơi con Dominator này thì sao đúng không anh em? Hơi bị được luôn. Úp rất chuẩn. Không thể tin được. Những cái cú ấp lồng phải nói là đi vào lòng người chứ không phải đi vào lòng đất. <laughs> không phải đi vào lòng đất đâu nhá. Đi vào lòng người luôn đấy. Càng thật. Nhất là những cái thằng mà nó chơi kiểu dạng như là Hunter nó đứng tụm một góc ấy. Ôi nó úp cho một phát vào trong góc thì thôi. Mấy bố trong góc là cứ thế mà tụ vào chết <clears throat> Đây rồi, Hunter này anh em này Mày chết, úp bên kia, ôi Thế này thì lại đéo đúng Ui giời ơi Úp lại phải úp vào cái bên có nhiều con chứ Sao lại úp vào một mình con súng Con này núp khôn núp ngu <laughs> ừ, Nhưng mà đa phần là nó khôn anh em ạ ngoài những cái lúc ngu ra thì còn lại thì nó, nó vẫn là khôn thế chứ lại đáng khen đáng khen tự nhiên úp một quả hơi bóp nhưng mà may cũng không sao hết không sao hết vẫn ổn anh em ạ ờ, ok bài thì cũng chỉ có gọi là ba hunter thôi kết hợp với cả ờ, hai mèo và một con Dominator nhưng mà giữ được cái chuỗi cộng 10 rồi này anh em này dã man chưa tôi cũng không thể tin được là nó ăn được cái bộ 6 Hunter qua được ai à trận này có ông chơi Gladiator này cũng có người chơi Gladiator nhá cẩn thận nhá có cả bit có cả bit có cả Gladiator có Hunter Hunter chắc là chuyển Exorcist rồi Exit Wake đang là meta thì chắc là nhiều người sẽ chơi cái bộ đấy thôi Anh em ạ Cái thời điểm hiện tại ấy, nếu, nếu mà ai đấy hỏi tôi ấy, là bây giờ thì chúng ta nên chơi cái bộ gì Thì tôi cũng xin nhắc lại cho anh em nhá nó bây giờ ấy, nó chỉ có ba bộ chơi nó gọi là ok ổn áp thế giới phân làm ba cực nha anh em nhá Greater là một rồi này bộ thứ hai nó chính là bộ 4 wick Đấy, bộ bốn wick kết hợp linh tinh, kết hợp có thể là Egosit ờ, rồi kết hợp với cả Feather, kết hợp với cả các thứ. Còn cái bộ cuối cùng nó chính là bộ có đỏ. Thế thôi, nó chỉ có ba bộ đấy thôi. Thì anh em thích chơi theo kiểu gọi là Hyperon lấy cái um, kiếm gậy đi. Ghép cái gai trước anh em ạ. <clears throat> Cái này nó cũng tăng đam một chút. Nói chung là ưu tiên ghép cái đồ ờ, đam Đấy thì nếu mà anh em Có cái sở thích giống tôi Hyperon Ở những cái level thấp à, Chơi uh, không quá eco quá nhiều Không quá sâu Thì anh em có thể chơi uh, bộ Greater Chơi bộ Greater Khá mạnh Không có bộ counter Đồ đạc các thứ là ngon nghẻ dễ chơi Đấy, nhưng mà lại hơi phụ thuộc quá nhiều vào cái việc là run đỏ đen Đấy, rôn đỏ ra được co ba sao sớm Đội hình lên được ba sao Phủ vàng, nhượng vàng đội hình thì chắc chắn là vô địch Rất khó để counter ừ. <clears throat> Súng này, từ từ đã anh em ạ, rôn hai sao đã Đang đuổi, súng lên hai này Bán con này đi đã cái con Greater này nó có thể chơi cả cái con Line Blade Line anh em ạ Nhưng mà thôi, chuyện này chắc là chơi ốc Ra cả Exit Ranger này Exit Ranger co thì cũng Nói chung là cũng ok luôn Bộ này thì chơi được nhiều con anh em ạ Nhưng mà cái con ốc thì tôi đánh giá là nó vẫn là cao nhất Khống chế, khống chế mạnh Tăng tốc đánh à, Rồi hút tốc của đối phương <clears throat> Nhưng mà cứ mua cái con này đi mua con Exit Ranger tí nữa rôn rôn mấy cái nữa mà ví dụ tự nhiên lại ra thêm hai ba con Exit Ranger nữa thì ui lại ra ốc này rồi Rieter rôn mấy cái xem nào ốc ui ra cái con này ra làm đéo ở đâu ai mua ơ rồi ơi, nhầm ơ tôi có ấn vào đâu nhở nó có cái phím tắt à có cái phím tắt mua con này Còn mẹ Có cái phím tắt mua cái con con mèo Ở trong này không biết là phím gì luôn ạ à. Ấn cái phím gì ra mua luôn cái con đấy Cày thật Thề Tự nhiên lại áp con mèo lên hai sao Tốn tiền vậy đái Bán lỗ tiền anh em ơi hmm. Anh em thấy là úp kìa Úp, úp rồi, úp toàn bộ đội hình luôn Địch ở trong luôn cũng điều thật đấy Đối thủ không kịp nhấc tay lên Chưa kịp giết được con nào luôn đấy, Nếu mà anh em có đam mê vào cái quả Hyperron thì có thể chơi như này Roll nhiều như tôi ở level 7 nha anh em nhá Chú ý là roll ở level 7 Còn Eco thì roll ở level thấp hơn cũng được Nhưng mà tôi nghĩ là roll level 7 Đề phòng trường hợp các anh em roll không quen Roll nó bị chậm tay Tôi nhiều khi tôi roll nó có nhiều ấy rôn nó nhiều khi nó bị chậm tay anh em ạ già rồi creator lên hai sao một cái nữa một cái nữa bây giờ già rồi nên là nhiều khi là rôn nó chậm chậm như nào nhở nhưng mà đ, đ, chết, chết rồi bán con gì đây ui ừ, chết tối ui không được rồi đấy tôi biết ngay mà mẹ mấy cái quả rôn như này là hay xuống hố lắm Chính vì thế nên là tôi mới bảo anh em là lên roll ở 7 ấy Chứ còn Ui gặp ngay cái thằng Greater này chết mẹ rồi nó cắt chuối Họa rồi Greater cắt chuối đây này Đối thủ chơi Greater cắt chuối Ui mẹ ơi Họa rồi Tiền cho Greater Chơi trùng đội hình Làm cho đối thủ coi như là có một cái lượng tiền nhiều để comeback phải cẩn thận anh em ơi chơi cái bộ này ô ơi exit ranger này có chơi không nhở thôi anh em ạ chơi ốc đi tôi nhận thấy là trong cái cái trận đấu này có thằng nó chơi glitter ốc rồi bây giờ mà lại đi cái bộ exit ranger này thì không ổn lắm tí nữa con exit ranger nó đứng ở dưới nó sẽ rất dễ bị con ốc nó bớ vào anh em ạ ốc bớ vào đấm con này thì thôi xác định luôn là không nhấc tay luôn nên là thôi nếu mà chơi Lime Blade Line thì tôi còn chơi chứ còn chơi con con, con cung đen này thì thực ra làm content thôi, làm content kiểu giải trí thì được chứ còn nếu mà thực chiến chơi để leo rank thì tôi nghĩ là chơi ốc vẫn ok hơn anh em ạ. Mặc dù ốc bây giờ chưa ra nhưng mà chúng ta cố mà roll nhá. Cố mà roll thôi. Anh em cứ roll đi rồi nó sẽ ra. Ra. Ui xui ui. Anh em thấy chưa? Anh em thấy chuẩn chưa? Tôi bảo rồi mà cứ cố là nó ra thôi Anh em cứ phải tin vào Tin vào cái khả năng luôn của anh em Đúng không <clears throat> Phải có niềm tin vào cái con ốc thì nó mới ra được Nào chúng ta roll tiếp rồi 50 tiền roll thôi anh em ạ à. Cứ giữ 50 tiền roll thôi Không vội không vội không vội <clears throat> Rồi Bán nó súng đi thôi hết slot rồi Dồn đồ cho ốc chúng ta phải có niềm tin vào cái bộ mà chúng ta đam mê đấy như tôi đã nói rồi đam mê hyper hyperron thì chúng ta sẽ phải roll rất nhiều mà roll nhiều thì thế đéo là nó trả ra anh em đúng không còn nếu mà nó không ra thì sao ờ đúng rồi nếu mà có một cái câu hỏi đặt ra là nếu mà ví dụ như là anh em có niềm đam mê chơi Greater Đấy Và anh em roll mà nó điếu ra Thì có cách nào không? Chúng ta sẽ phải xử lý như nào, tình huống xử lý như nào rất tinh tế nha anh em xử lý rất tinh tế thôi Nhẹ nhàng Quit game làm ván mới Rất tinh tế <laughs> Anh em nhá Tinh tế thôi Rất là nhẹ nhàng Anh em không phải nói gì đâu nhá Nhiều anh em là trước khi quit game còn chửi game Đấy Chửi game cay cay mẹ rôn 50 tiền đéo ra con ốc nào Hoặc là con ốc không lên được ba Đấy hoặc là mấy bố ở trong game ờ, tranh ốc Ui giời ơi bây giờ thì nói thật với anh em Chơi game Greater chắc cũng phải rơi vào tầm khoảng hai ba đứa cùng chơi cái con ốc Thế thì chắc chắn rồi Cái bộ Assassin nó có con ốc mà cái bộ Greater thì ai mà mà không chơi ốc Đó Nên là xác định luôn nhá Là thế nào chả bị tranh bài Anh em không việc gì phải chửi cả anh em mà không ra thì tức là anh em đen Anh em làm ván mới Biết đâu ván sau anh em lại đỏ Đỏ hơn thằng khác Thằng khác nó lại rôn đéo ra Người nó lại cay hơn anh em Đúng không Thôi cứ ra nhẹ nhàng ra làm ván mới thôi Chứ tôi nhìn thấy nhiều cái trường hợp Mấy ông không ra ốc xong có, có, có thấy nhìn thấy nhiều người người ta ra ốc ba Trong game nhiều ông chơi ốc quá Không ra được cay chửi cay thật làm cho coi như là con game nó mất đi cái ý nghĩa giải trí của nó <laughs> nha anh em nhá Đấy, nhẹ nhàng thôi anh em thấy stream tôi rất nhiều lần bị coi như là không ra được ốc ba không ra ốc ba thì nhẹ nhàng quýt là ván mới thôi <laughs> anh em có thể quýt giữa chừng được cũng không sao nhá tầm round 15 qua round 15 rồi quýt thì được rồi không bị phạt đâu không bị ban gì đâu nhá quýt ra làm ván mới thôi game giải trí mà anh em có cái gì đâu <laughs> Bộ Creator thì bây giờ nhiều người đam mê lắm Chứ đâu không phải riêng anh em nhá Không phải riêng anh em, mà cũng không phải riêng tôi Đấy, còn anh em anh em đành phải chấp nhận thôi khi mà anh em theo đuổi đam mê thì niềm đam mê sẽ coi như là ăn thịt bạn <laughs> đúng rồi rồi xác xác định rồi nha anh em nhá xác định bây giờ tôi lại tự nhiên tôi lại sao ốc đấy <clears throat> thế là có, có lẽ là, là là theo đuổi đam mê thì là thành công đã đến với với tôi có vẻ là như thế không nhỉ? dã man chỉ còn ba con ốc nữa thôi Lấy thì không thế ốc nào nhưng mà tự nhiên roll mấy cái lại ra Có vẻ như là ừ, cũng trời không phụ lòng người đâu Được đấy Ui nhưng mà con gấu đá này sụp chỉ ấy nhở Ui con gấu đá nó chỉ ấy nhở Có chuỗi kìa Có thằng nó chơi Saman kết hợp gấu à Phải không À, cứ roll rồi, 50 tiền mà roll, thoải mái chơi cái bộ này nó có một cái lưu ý với những anh em mà chưa biết nhá thì tôi có lưu ý này là anh em chơi anh em roll ở 7 thôi là nó là vừa đủ anh em roll ở 7 anh em vừa có slot để anh em xử lý những cái tình huống mà nó ra quá nhiều bài mà nó không lên được ờ, hai uh, ba sao ấy thì uh, nó sẽ có đủ slot để cho anh em xử lý cũng như là cái việc mà roll ở 7 ấy, thì anh em sẽ có giữ được một cái lượng tiền nó vừa đủ 50 tiền để anh em roll nó đỡ bị thọt tiền chưa anh em lên 8 rồi thì chơi cái bộ này thì nó hơi đuối nếu mà đã xác định lên 8 ấy thì nó vẫn chơi được nhưng mà chúng ta chơi kiểu khác anh em nhá bộ này mà lên 8 ấy thì anh em chơi xác định là chơi đẩy cấp thôi coi phải chơi bằng 4 tiền chứ không chơi bằng con ốc nhưng mà thôi cái đấy thì nó nó khó nó gọi là nó không phải là cái bài sách giáo khoa cơ bản nên là thôi anh em cứ cơ bản mà chơi thôi nhá em nhá cứ như này này cứ làm như tôi thôi rất đơn giản ui giời ui rồi ui rồi đấy anh em thấy không cứ roll ở 7 thôi Ở 7 là cũng là mạnh lắm rồi Cứ lên được 3 sao thì là mạnh hết Ok, đây rồi Ảo ảnh phân lộ <clears throat> Roll tiếp rồi, Ui, quả trứng này Ui, thêm con ốc nữa Hay quá nhờ Tuyệt vời Còn đúng một con ốc nữa thôi Hay quá Trời <laughs> tôi nhận thấy là cái cái cái trận đấu này có vẻ như là tôi có được tất cả không không có bị coi như là bị bóp ở trong cái cái trận đấu này rôn thoải mái luôn đúng là gọi là trời không phụ lòng người hợp lý <laughs> có được tất cả rồi anh em ơi nhìn như này là chúng ta có được cả con game này rồi đấy thiếu đúng một con ốc nữa thôi còn một quả trứng đây với 50 tiền này thì ôi sồi ôi vô địch rồi chứ còn gì nữa <laughs> Tầm này ờ, xác định luôn Tất cả các bạn quỳ xuống Nói cho nhanh Xem nào uh, ờ, BKB BKB cần đấy Chơi với mấy cái thằng gấu kia các thứ kia Lấy cái BKB cho chắc kẻo Ok Hay là lấy cái chén thánh nhở Chén thánh trước đã BKB sau Chén thánh trước đã Skull Hunter chắc lóc lại rồi Lóc lại Không kịp anh em ạ Cái bộ này nó cần phải roll nhiều mà nó ra Nó ra con nào tôi cũng sẽ phải ôm Nên là với mười mấy giây thì nó không kịp đâu Chúng ta cần phải đủ cái thời gian 50 giây để chúng ta có thể roll Đây rồi gặp Greater Bây giờ thì khác Bây giờ thì khác bạn ơi Bây giờ thì khác bạn ơi Bây giờ thì khác nhá Bây giờ thì khác nhá Cây tôi lên ba rồi Cũng mạnh đấy à, Vừa lấy ăn được tôi đúng không Ơ Ơ ơ ơ Vẫn ăn được đấy, Ui sao mạnh thế, Vẫn chưa thấy khác Ơ tại sao thế nhở Cây của mình lên ba vẫn thua nhở Điều thật Chắc là phải cho con ốc phải lên ba thì mới thắng được Chắc là đội hình của tôi là không gây đam Ơ trứng nữa này ốc ốc mày dạo tao cái ra đi một con ốc thôi. ui rồi đây ôi hay quá đây rồi anh em ơi có tất cả đây rồi còn gì nữa có tất cả nhưng mà đừng có nói là có tất cả nhưng mà thiếu cái top 1 nhá thế thì <laughs> thế thì buồn cười lắm mẹ có tất cả nhưng mà lại top 8 thế thì chắc là không top 8 được rồi bài này thì chỉ có là nếu mà tình huống một cái tình huống mà kiểu kịch bản mà gây hài cho anh em ấy đạo diễn tuần cơm nhá tức là có tất cả nhá có tất cả ba sao lên mẹ hết được ba sao ốc ba các thứ đồ full đồ có tất cả nhưng mà lại đéo có top 1 <laughs> thế thì anh em chắc anh em cười anh em cười ỉa luôn <clears throat> đúng cười kiểu cười ỉa <laughs> Thôi, nói thế thôi, bốc phét thế thôi Chứ còn trận này thì làm sao mà trượt được cái top 1 anh em ơi Ốc lên ba rồi thế này ui rồi ui rồi ui rồi ui rồi ui rồi gáy sớm ăn gì à ừ, thế à ừ. làm sao mà trượt được cái top 1 ừ, ồ oh. bọn này làm gì có tuổi bọn này làm gì có tuổi của tôi ui rồi ốc lên ba đánh khét lắm đánh khét lắm anh em ạ <clears throat> thôi được rồi bây giờ lại lấy ốc lên ba đúng không ờ thì bây giờ lại level 8 level 8 thì 50 tiền lại luôn tiếp ba sao hết anh em ơi cứ ba sao hết rồi ảo ảnh phân lộ này Rồi thì Domiliter này CM này, dơ so này Ọc mưa dài Lên hết anh em ạ Cho lên hết ba sao Đánh cho nó sướng Phủ vàng bàn cờ luôn Không nói nhiều <clears throat> Không cần áp trí đâu Nhiều khi cái bộ này nó chỉ có 7 con Nó đấm được 10 con đấy anh em Nó không chế liên tục mà Bây giờ thì cứ rô nói Xem thằng nào mới là cái thằng nguy hiểm Chắc là nguy hiểm Bây giờ chỉ có cái thằng gấu sa mặt cái bốn cặp Ây à, thế đúng, đúng là counter tôi rồi Gấu Saman kẹp bốn cọc Được <clears throat> Để xem, để xem là cọc là có giải quyết được cái vấn đề gì không nhá anh em nhá Nào, vừa lấy mẹ tao đúng không Bây giờ ăn hộ lần nữa, ăn hộ lần nữa cái Ăn hộ lần nữa cái Hộ đi, hộ tớ bạn ơi Ốc vai với chúng tôi, thôi xong rồi Thế thì, thế thì làm sao Không sao cả Chỉ đẩy nhiều thôi Ui, ui, ui, ui, ui, ui hơi nhiều đấy nha một phát nữa không một phát nữa để thôi xong rồi bạn ơi 30 máu còn có 13 máu ui rồi đẩy nhiều thế đẩy rao vừa rồi là đẩy tới 17 máu cơ à kinh thật đấy anh em thấy không Greater thì cũng có Greater Zit Greater Zat <laughs> nó khác nhau ấy chứ nó đâu có giống nhau đâu <laughs> kẻ lên được ốc ba là người chiến thắng đây rồi, BKB cái <clears throat> Lẽ phải luôn thuộc về người chiến thắng Anh em ạ, tôi đang đang là người chiến thắng đây <laughs> Ok <clears throat> Như nào đây Linh Nhi Linh Nhi chơi bộ gì đấy Trông có vẻ căng Trông có vẻ căng Biết à chơi biết anh em ạ ấy à ấy à ấy à cũng khỏe đấy chết rồi không úp lồng được cái con tb tb blink à đây rồi bạn ơi từ đón đây rồi hay quá ui chỗ này đẩy nhanh ấy nhở round 30 mà đã chết mẹ gần hết rồi ôi có bốn thằng này đúng là chơi gờ reactor khác anh em ạ đẩy nhanh thật ờ mà thằng gờ reactor chết rồi thôi xong rồi Thế thì ổn quá nhở Quá ổn luôn anh em ạ Rồi Round 30 Round 30 hy vọng là sẽ có một cái món đồ hút máu tăng tốc đánh Bây giờ là cần cần đồ đam thôi Đang thiếu đam anh em ạ Tôi thấy con ốc này có vẻ như là nó, nó đam nó hơi bé Anh em nhìn cái bảng đam nó có 6.000 đam kìa Đam ốc là hơi bé nhá so với cả sức mạnh thật sự của cái bộ này thì con ốc này nó phải khoảng tầm khoảng 10.000 đam chứ còn 6.000 đam thì hơi bé trong ốc này không được tín nữa lắm do toàn đồ thủ thôi toàn đồ thủ thôi đồ đồ công thì chưa có đồ công chưa có anh em ạ cần phải có đồ công phải có chém lan này rồi có gì có có chém lan rồi có có cả búa xét các thứ thì nó mới mạnh được chứ còn con này thì đang ờ, hơi thiếu đồ công Rồi nhưng mà chúng ta vẫn roll ở 8 thôi anh em nhá Không lên 9 đâu Roll 3 sao đã Đấy mẹ Lấy cái chén nhở Cái chén này lấy giáp phản đấy Lấy cái chén trước đi Không có đồ công anh em ạ Toàn đồ thủ Đồ thủ này thì thì chỉ giúp tôi coi như là nhây được thôi Nhưng mà sẽ không giúp tôi kết liễu đối thủ Nhất là gặp mấy cái thằng đỏ ấy Mấy thằng đỏ thì khó đấy Gặp mấy thằng đỏ là mấy cái thằng mà bộ này rất thiếu đam cần phải thêm đam thì mới đấm được mấy thằng đỏ Ngộ không bỏ qua anh em nhé, không chơi được Ốc, ốc mết này CM này Rồi thế thôi, từ từ đó, bình tĩnh Máu còn nhiều mà Cứ bình tĩnh <clears throat> Trời ơi, cọc xem nào, đấm được cọc không nhá Đấm được cọc, ôi mẹ nó hết, hết luôn rồi con ốc ạ à. Con ốc của tôi là bị hết, nó không đấm được nhưng có ăn được không Hay quá Con gấu xin nó bị trói Ui nó tỉnh ở kia Ui gấu xin nó ra sau nó tỉnh ở kia May quá đấm được rồi Ăn được ăn được ăn được ăn được Ui, Cọc cũng không mạnh lắm nhờ anh em nhở Cọc đâu có mạnh lắm đâu Ui thằng này còn kẹp cả 3 meteorit nữa Thằng nào mà trâu thế Ra tôn ngộ không Nó kẹp 3 meteorit Hiểu rồi, tức là thằng này nó chơi cái bộ Đã còn kẹp cọc rồi, kẹp cả um, 3 meteorite luôn bốn cọc 3 meteorite bốn gấu à bốn cọc ba 3 meteorite bốn gấu Giờ so lên 3 sao Rồi chúng ta roll nốt mấy con này lên 3 thôi Sở Cool Hunter cũng như là con Orc Mate lên 3 sao tí nữa có cần phải chơi Doom không nhỉ? Tôi đang tính thế nào nếu mà chơi Doom thì sẽ phải mua Demon về kẹp ấy. Cảm giác đánh cái bọn này thiếu đam rồi đấy Ui rồi mẹ ơi nhìn kìa con gốc đánh mãi mà chết một con thôi xong rồi Cảm giác thiếu đam nó là có thật anh em ạ Tôi biết ngay mà Giời Không có đồ Chết rồi Xuống hố rồi Liệu rằng vẫn là cái câu Có tất cả nhưng mà không có top một đúng nhở Dã man Gãy rồi Bắt đầu gãy rồi anh em ơi Roll tiếp nào Đu mà <clears throat> Từ từ đã tí nữa kiếm sau anh em ạ Cái con Doom ấy thì cũng cần đấy Chúng ta cần Doom Nhưng mà chúng ta cần những cái con khác lên 3 sao nhiều hơn Thế nên là thôi từ từ đã tí nữa Cái con Doom ấy thực ra nếu mà có rôn ra thì cũng chưa chưa cho vào được đâu Phải cho hai con Demon tức là phải ở level 10 cơ Level 10 mới cho được Nên là thôi cứ từ từ đã anh em ơi Bây giờ ôm làm cái gì vội Tí nữa tìm sao Cứ đưa được hết cái bọn này lên 3 sao đã lên ba sao hết cho là cứng cáp đã chứ tôi thấy là bây giờ nó có vẻ đang hơi giống kịch bản rồi đấy được không ăn được không ốc ba đánh như gãi ghẻ luôn đấm mai mới chết một con thì chết tôi rồi mà tôi tôi tôi tôi tôi tôi, tôi, tôi vẫn không hiểu tại sao mà cái con ốc này nó đánh chậm ấy nhở ô mẹ ơi trông kia gặp bọn đỏ nó đẩy nhiều máu ấy chứ đâu có ít đâu 16 máu ạ chết rồi 16 máu mỗi round 16 máu mỗi rau thì 5 rau nữa là đi chứ mấy Mày có ra không? Ra không? Ảo ảnh vẫn độ Lốp được con nữa Đúng rồi Hay quá 5 <clears throat> rau nữa mà gặp bọn đỏ là đi ấy chứ Làm gì mà đến 5 rau 4 rau là đi rồi Còn có 44 rau 44 máu thì mỗi rau mất hơn 10 máu đi kia Thì chắc là 4 rau nữa gặp là đi rồi còn gì nữa Gặp bọn gấu Gấu chưa chắc ăn được Thôi chết tôi rồi Thế kịch bản này còn top 3 cơ à Sợ thế nhờ Gấu còn kẹp 4 cọc 4 meteorite 3 meteorite 4 cọc Thì nó cứng Cứng phết đấy Con ốc này cảm giác thiếu đam quá anh em ơi Đây này 4 4 cọc rồi kìa 4 cọc 3 meteorite đủ rồi Có ngộ không có gấu 5 tiền Xong rồi chưa kể nó ra cái con gấu gấu gấu hai tiền mà nó lên được ba sao thì kia thì cũng cứng vãi đài luôn may ghép cái trục lé đấy không là còn đánh trượt cơ gấu lém nó, nó, nó tung rượu vào mặt thì thôi lại loạn trạng ấy đấm mãi không dính được phát nào thì thôi lại toàn chuyện đó quả này có ăn được không nhờ Ơ nhưng mà có, có, có, có cái gì nhá Có cái gì hơi hơi lạ nhá Ui ơi Con Rubik nó cướp được chiêu úp lồng Hay quá Đối thủ chắc là chưa nhận ra cái điều này đâu Hay quá hay quá hay quá Hay quá Ui rồi Rubik Rubik hóa ra là team mình Tôi lại cứ tưởng Rubik team địch Hay quá thì chúng ta có thêm con Rubik anh em ạ Tự nhiên lại có thêm con Rubik Chúng ta đang đánh ở, ở level 8 nhưng mà có 9 con Hay quá rồi ôi ôi nhưng mà hòa Hòa cũng được thôi cầm hòa là được rồi Dù sao thì bây giờ chỉ còn có hai thằng thôi Cơ hội top một đây rồi Cái bọn đỏ sợ thì thì toang rồi anh em Bọn đỏ chắc gặp gấu gấu Con gấu này nó clear nhanh Clear đam to Clear nhanh lại có cọc nữa vào Chắc đấm, đấm toàn vào cọc rồi Đi rồi <laughs> Thôi được Cái bọn gấu này thì vẫn còn có cửa top một anh em ạ May quá Chỉ còn cái bọn đỏ mà nó sống rồi nó lại lại Đấm cả hai thằng thì tôi chắc chắn là tôi top 3 Cũng rất là may mắn Bố tiên sư là công nhận kinh thật đấy Top 1 và top uh, ờ, 3 Nó chỉ cách nhau có khoảng cách từ cái con ốc Đến cái con ảo ảnh phẫn nộ thôi Chứ nó không phải khoảng cách từ con hai con gửi tơ với nhau đâu <laughs> Ok ok Cơ hội top 1 đây rồi Hay quá Đối thủ không biết là có nhận ra điều gì không Thôi chúng ta cứ lặng lặng mà chúng ta để bài như thế thôi nha anh em nhá Không nói gì cả, không nói gì cả Cứ lặng lặng thôi Đối thủ nhận ra điều gì thì chết Ô <clears throat> cái này có ghép có giảm hồi chiêu này Ui lại một lần nữa lại đeo có đồ này Cày đấy nhờ Đây cái này à Giáp phản à Toàn đồ thủ cái này thì chết Không có đồ đam kết liêu anh em ạ Giảm hồi chiêu cho con cây <clears throat> Đồ đạc chán thế Đừng nói gì với các đối thủ cả Ui lần này có vẻ như là con ốc nó sẽ bớ cái cọc ở đằng sau Có mất nhiều máu không đây Ui Chết rồi một mình con ốc solo được cái đống này không Anh em yên tâm nhá Chúng ta vẫn còn có một điệp viên làm vùng ở phía bên kia Người của chúng ta vẫn ở bên lòng địch Vẫn ở bên tim lòng địch Chiến sự ác liệt quá Chiến sự ác liệt quá Không những là chúng ta có một cái người đang chiến đấu rất là mạnh Dũng mạnh, mãnh liệt ở ở cái phía tuyến đầu Mà chúng ta vẫn còn có một cái cái người đứng ở đằng sau hỗ trợ anh em ạ à. Ôi trời ơi, tốt quá bạn ơi Cảm ơn nhá, cảm ơn nhá <clears throat> Ôi, đúng là cái vị trí điệp viên thì không bao giờ có thể thiếu được ở trong những cái trận chiến. <laughs> ok, ok, chúng ta có điệp viên, chúng ta có 5 vùng ở đằng sau anh em ạ. À. Yên tâm, có hỗ trợ, có hỗ trợ. Ui rồi ơi, cầm hòa được. Lẽ ra là phải đẩy hai mấy máu á. Rất là may mắn. Hy vọng là cái người điệp viên của chúng ta sẽ không bị lộ <laughs> Hy vọng là, là cái người làm vùng của chúng ta bí danh Rubik 333 nha anh em nhá. Rubik 333. Grand 4 số 6. Hy vọng là sẽ không không không không không bị lộ. Điệp viên 4 số 6 chứ không phải là 006 hay 007 gì cả. <laughs> may mắn đến đây, đến đây, may mắn đến đây. Ui rồi. Chúng ta có một cái người điệp viên đang cần mẫn ở đằng sau. Hay quá. Ui rồi, hay quá anh em ơi. Được quá nhờ. Bắt chết được con gấu assassin rồi Quả này đẩy đối thủ nhiều máu được không đây Đối thủ rất trâu trò với một cái hàng 3 meteorite Kèm theo đấy là ngộ không với khả năng clear rất nhanh Ngộ không, gấu đá đều clear giỏi cả Tuy nhiên là ui xui con ốc đang thoải mái đấm kia Ui giời, ui giời, ui, ui giời Nhưng mà sao bọn này nó trâu thật đấy, nó trâu thật sự luôn đấy Anh em nhìn thì con ốc của tôi đấm mãi mới chết một con cả Trâu thật Rồi đấy, nó lại một lúc sau lại clear hết rồi kìa điêu nhỉ cuối cùng lọt mỗi con lọt hai con <laughs> đối thủ có vẻ vẫn chưa có tìm ra được kẻ phản bội trong trong trong trong trong hàng ngũ của team địch được quá nhở rồi cố lên nhá phải phải coi như là tuyến đầu với cả tuyến giữa kèm theo đấy là phải tuyến ở trong lòng địch nữa thì nó mới được mới chiến thắng được anh em à Bà, Trận này mà bại lộ cái thôi Đi đấy Trận này mà bại lộ cái là thôi tèo luôn <laughs> Ở đây là có rất nhiều chiến thuật Ở trong cái trận đấu này Anh em cũng phải để ý Để ý tí nhá Chiến thuật ở đây là gì Đó là thứ nhất là phải Phải có gọi là gì nhỉ Đấy phải Phải chiến đấu phải Tiêu diệt đầu lão địch trước Đấy chính là cầu assassin sau đó thì đến ờ, cái hàng coi như là lâm vùng của chúng ta sẽ phải phá hoại từ phía bên trong lòng địch không biết được đâu địch thủ vẫn chưa biết anh em ạ à. giá bàn hay quá <clears throat> có vẻ như là cái trận chiến này nó nó, nó giống như cái trận chiến ờ, Ukraine với cả Nga vậy không biết ai là à, Ukraine với ai là Nga đây <laughs> cái tầm này chưa phải Lato rồi tầm này chưa phải Lato đâu Rato thì chắc là nhận ra rồi đấy <laughs> Tên lửa đạn đạo đã lên lên lòng rồi Rồi Đã mang theo đầu đạn hạt nhân nguyên tử Nhưng mà vẫn chưa thấy cái gì <laughs> Được không anh em Quá được ừ, Nhưng mà mỗi lần lọt một con thì liệu rằng uh, Chúng ta có bị phát hiện không nhỉ? Thôi chúng ta cứ nhẹ nhàng như thế thôi nhá anh em nhá Đừng đừng đừng có làm gì cả Đừng có làm gì cả Không tự nhiên lại cứ cứ, cứ dịch chuyển các thứ là đối thủ nhận ra đấy Thôi chúng ta cứ để im thế anh em nhá Tôi cũng không dám dịch chuyển luôn đối thủ tự nhiên lại nhận ra điều gì đấy thôi chết nguy hiểm nguy hiểm nguy hiểm rồi <laughs> nha cứ đứng im thôi đứng im thôi đứng im thôi đứng im thôi <clears throat> đứng im thôi nào vẫn là như vừa nãy thôi anh em ạ triệt tiêu đầu lão chủ lực của địch triệt tiêu chủ lực đã xong rồi sau đấy là phá hoại trong lòng địch rồi ôi thế là coi như là cả trong lẫn ngoài <clears throat> nội bộ thì lục đục đấy trong khi ờ, quân chủ lực thì là coi như là giặt bắt đầu Wow ok Thôi xong rồi Đối thủ này từ từ đến chết thôi Từ từ chết thôi bạn ơi Từ từ chết thôi Đấy anh em thấy ông lại ờ, như là bắt được chủ lực của địch rồi Chủ lực của địch lại chết Đấy rồi sau đấy thì anh em cũng có thể thấy là ở đây là chúng ta ờ, đang có một cái người chiến sĩ chiến sĩ đang rất là là là là, là phải nói là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ <laughs> về cho lòng địch <laughs> tôi tôi nhận thấy là chiến sĩ này đáng rất là xứng đáng để trao huân trường <laughs> tuyệt vời ui rồi chúng ta là bây giờ là đang đang đang là có 8 người đấy đang là có 9 người rồi đấy anh em nhưng mà thực ra là đang có 10 người đấy, đối thủ thực ra là 10 người nhưng mà lại thực ra lại có 9 người ôi rồi thế là hóa ra là là, là là bây giờ chúng ta đang hơn đối thủ một quân đấy hay quá Hay quá, hay quá Ui giời, thế thôi thì đối thủ dần dần đến chết rồi Thế này là dần dần chết rồi anh em ơi Câu được đến round thứ 40 có cái món đồ ngon nhá Món đồ đam nhá <clears throat> Hay quá nhờ Kinh quá <laughs> Có tất cả Lại còn có cả thêm một đồng chí ở phía bên kia Thôi được rồi Thế thì chắc chắn là giành được thế giới rồi <laughs> giành được thiên hạ ở đây chắc chắn là sẽ giành được thiên hạ ở đây rồi <laughs> anh em nó ngửi thấy cái mùi gì chưa chứ còn tôi ngửi thấy cái mùi chiến thắng từ rất lâu rồi đấy <laughs> xem là như nào nào ui giời tôi nghĩ bây giờ tôi uh, <clears throat> tôi nghĩ là đối thủ cần phải có một cái chiến dịch đặc biệt cần phải có ngay một cái chiến dịch quy mô đặc biệt để tìm ra được cái người mà đang làm vùng <laughs> Không thì là toàn đấy Cần phải có chiến dịch đặc biệt ngay lập tức <clears throat> Không biết đồ đồ đạc như nào đây Đồ trận này hơi ghẻ anh em ạ Đồ trông chán đôi thật Ui, lại đéo ghép được cái gì đây Mấy cái món đồ này không cần Chán thế nhờ Không ghép được một cái gì luôn Tôi cần cái cấp điên cơ Cái cấp điên bây giờ nó thay đổi Nó không phải ghép được một kia <clears throat> Thôi lấy cái mảnh linh hồn này chém nó, nó nhanh thôi vậy Lấy mảnh linh hồn thôi ok chưa bạn ơi Trời ơi Chiến dịch đặc biệt vẫn coi như là chưa được kích hoạt à Thôi xong rồi Thế thì xong rồi Thế thì xong rồi Thế thì xong rồi Rubik tỉnh dậy Rubik tỉnh dậy Đúng rồi Rubik ơi Ui rồi Quý quá Quý quá Rubik vẫn là cái con sống cuối cùng kìa Ui, ui rồi Rubik quý quá Rubik ơi Tôi sau rào lại đẩy nhiều luôn anh em ơi ui đẩy nhiều máu luôn này ơ nhưng mà đéo đẩy được cơ, ôi trâu thật đấy đúng là 4 meteorit 3 meteorit có khác trâu thật 20 màu có đi luôn không <laughs> ui trời đi luôn <laughs> tôi rất tiếc phải nói với anh em là trận này là tôi đã coi như là có được tất cả đối thủ không thể truy tìm ra được điệp viên ở bên tôi cài vào điệp viên rubik 666 ôi xong rồi rất là là là, là phải đáng tiếc chia buồn với cả anh em đã coi như là gặp tôi ở trong cái trận đấu này quá đen điệp viên Rubik sáu sáu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xứng đáng để trao huân chương còn anh em thì anh em tôi nghĩ là anh em cần phải có một cái ờ, chiến dịch đặc biệt khi mà tôi nghĩ là anh em cần phải lốt lại kênh Game Today để vào kênh Game Today xem và rút kinh nghiệm ở trong cái trận đấu này. <laughs> Rồi cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào uh, những cái clip tiếp theo anh em nhé anh em thấy hay thế để lại cho tôi một like à, một chia sẻ còn nếu anh em chưa đăng ký có thể đăng ký kênh để xem những cái clip tiếp theo tạm biệt anh em bye bye